với em không phải là sự ly mà là lúc hai đứa nhìn nhau chẳng thể nói với anh điều gì vì trong tâm trí em mới phân buồn một cuộc sống tình yêu đó có anh rất gần hãy sống cho người gần nhà em dẫn anh trong đường Go,